Lý do là vì mặt trăng luôn cố định nghiêng một mặt về phía trái đất, còn mặt kia thì chúng ta nhìn không thấy. Vậy bí ẩn nào ẩn chứa đằng sau của mặt trăng? Xin mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm hiểu mặt tối của mặt trăng trong video ngày hôm nay. Năm 2011, đạo diễn Hollywood Michael Bay đã tiết lộ cho chúng ta. Trong phần đầu phim Transformers 3, vùng tối của mặt trăng, phi thuyền bí mật mang theo va vào mặt tối của mặt trăng. Sau khi vừa đáp xuống mặt trăng, Armstrong đã tìm thấy anh mang bí mật hạt nhân về nước Mỹ. Giả định này rất giống thuyết âm mưu, nhưng cũng rất mới lạ, ít nhiều đã giúp đạo diễn Michael Bay lấy lại danh tiếng sau sự tục dốc của Transformers 2. Mặt tối của mặt trăng Tại sao con người không nhìn thấy được mặt sau của mặt trăng? Theo các nhà khoa học giải thích, là do thời gian nó tự xoay một vòng và thời gian nó quay một vòng quanh trái đất như nhau. Nói một cách đơn giản là sự đồng bộ giữa mặt trăng và mặt trời. Mặt trăng cứ luôn ôm đàn tỳ bà che khuất nửa mặt. Chúng ta ở trên trái đất chỉ có thể nhìn 51% của bề mặt mặt trăng. Còn lại 49% kia thì không thể thấy được. Mặt trăng là một vệ tinh, chu kỳ tự quay của nó và chu kỳ quỹ đạo của hành tinh mẹ trái đất vừa hay bằng nhau. Sự trùng hợp về mặt toán học này thực sự đáng kinh ngạc. Không chỉ như thế, còn có những sự trùng hợp khác nữa. Điều này không khỏi khiến cho người ta hoài nghi mặt trăng có phải là một thiên thể hình thành tự nhiên. Chẳng hạn như chúng ta đi bộ trên bờ biển và nhặt được một chiếc đồng hồ bỏ túi. Khi mở ra và xem thấy những cấu trúc cơ khí chặt chẽ và chính xác, liệu có thể nghĩ chiếc đồng hồ đó được tạo ra một cách ngẫu nhiên không? Diện mạo thật của mặt sau của mặt trăng Mọi người thường gọi mặt sau của mặt trăng là mặt tối. Gọi mặt tối là cách nói thông tục, chứ không phải nói rằng mặt sau của nó là tối, bởi vì tia sáng mặt trời có thể chiếu vào. Đặc biệt là khi mặt trăng chuyển động về phía mặt trời, cũng chính là lúc nó di chuyển vào vị trí giữa mặt trời và trái đất. Mặt sau của nó còn được chiếu rất sáng. Vậy nên, các nhà thiên văn học thường gọi mặt sau của mặt trăng là mặt viễn, Năm 1959, tàu thăm dò mặt trăng số 3 của Liên Xô cũ đã bay vòng quanh mặt trăng và đã chụp được mặt sau mặt trăng. Sau khi người ta phóng to ảnh lên thì phát hiện được một nơi rất kỳ lạ. Đó là trong bức ảnh có một thứ gì đó giống với tòa nhà hình vuông, điều này khiến người ta vô cùng sửng sốt. Lẽ nào mặt sau của mặt trăng có sinh mệnh ngoài trái đất sống ở đó? Bởi vì chất lượng hình ảnh chụp được thời đó rất thấp, nên không có cánh nào để nhìn rõ ràng hơn. Nhưng đây là một thông tin khá mới mẻ và đã có nhiều giả thuyết đưa ra. Một số người nói đó là căn cứ của người ngoài hành tinh hoặc đó là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Đây có lẽ là nguồn gốc ra đời của phim Transformers 3. Đến năm 1968, tàu Apollo 8 của Hoa Kỳ đã bay quanh mặt trăng và du hành gia cuối cùng đã nhìn thấy mặt tối của mặt trăng bằng mắt thường. Tất cả những kỳ vọng tốt đẹp có thể nói là vỡ mộng trong chốc lát. Vì toàn bộ mặt tối đều là những cái hố lớn nhỏ, giống rổ mặt. Lúc đó phi hành gia nói với William Anders, Chúa ơi, đó giống như những đống cát mà con tôi chơi. Thông qua những bức ảnh chụp từ xa như thế này, thực sự không thấy có căn cứ nào của người ngoài hành tinh cả. Nhưng một câu hỏi khác được đặt ra là tại sao cảnh quan ở mặt trước và mặt sau của mặt trăng lại khác biệt lớn như thế? mặt trước mặt trăng có một số vùng tối, chúng ta gọi là nguyệt hải. Gọi là hải là vì thói quen của con người trên trái đất, trên mặt trăng không có nước, nên đương nhiên không thể có đại dương thực. Kỳ thật là những vùng đất thấp. Đá ở trên bề mặt ở vùng đất thấp đó có khả năng phản xạ ánh sáng mặt trời khá thấp, nên khi nhìn từ trái đất chỗ đó nhìn tối hơn. Nhưng nhìn chung, mặt trước của mặt trăng tương đối bằng phẳng. Nhưng cái mặt sau giống như một khuôn mặt rỗ, một cái chuồng gà lộn xộn, có thung lũng, biển núi lửa cao, không có nguyệt hải, hai mặt của mặt trăng có diện mạo hoàn toàn khác nhau, không có hành tinh nào trong hệ mặt trời giống như vậy cả. Tại sao vậy? Nguyệt chứng sự rung động của mặt trăng khi có va chạm. Vào tháng 7 năm 1969, tàu Apollo 11 lần đầu tiên chở người lên mặt trăng. Phi hành gia Neil Armstrong đã lần đầu tiên đặt dấu chân của con người lên mặt trăng ông đã nói câu nổi tiếng Đây là một bước nhỏ đối với tôi nhưng là một bước tiến lớn của nhân loại. Lúc đó, quần chúng đứng trước TV đã vô cùng tự hào. 4 tháng sau khi tàu Apollo 11 trở về thành công, NASA tiếp tục phóng tàu Apollo 12, vốn ban đầu là tàu dự bị của tàu Apollo 11. Ban đầu NASA chuẩn bị tàu Apollo 12 để phòng tàu Apollo 11 bay lên mặt trăng thất bại thì sẽ phóng lên, vì tàu Apollo 11 đã phóng thành công rồi, tàu Apollo 12 để không cũng chẳng làm gì, chi bằng phóng lên mặt trăng đi dạo xem sao. Vào lúc 4 giờ 15 phút ngày 20 tháng 11 năm 1969, giờ chuẩn của miền Trung Hoa Kỳ, các phi hành gia của Apollo 12 đã dùng khoang tàu vũ trụ va chạm vào bề mặt mặt trăng, lập tức tạo ra một chấn động mạnh trên mặt trăng. Mặt trăng đã rung chuyển trong hơn 55 phút, sự rung động tăng dần từ nhỏ đến lớn, mất khoảng 8 phút để đạt đến cường độ tối đa và sau đó biên độ yếu dần cho đến khi biến mất. Quá trình này diễn ra trong khoảng 1 giờ đồng hồ và dư âm kéo dài rất lâu. Những số liệu được ghi chép về vụ va chạm mặt trăng này khiến các nhà khoa học vô cùng sửng sốt. Vì sao mặt trăng có thể rung động lâu như vậy? Boris Diunke, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Động đất, đã mô tả một cách sinh động trong một chương trình thời sự trên truyền hình hôm đó. Để mô tả sự rung động này một cách trực quan, nó giống như rung chuông nhà thờ. Sóng xung kích từ tâm chấn lan ra xung quanh bề mặt của mặt trăng, chứ không phải truyền qua bên trong mặt trăng, giống như hiện tượng xảy ra khi gõ vào một quả cầu kim loại hoàn toàn rỗng. Các nhà khoa học quyết định thực hiện một vài thí nghiệm nữa. Thế là, sau khi Apollo 12 lập được chiến công, các phi hành gia của Apollo 13 đã dùng hỏa tiễn tầng thứ ba của phi thuyền điều khiển bằng sóng vô tuyến để nó lao xuống bề mặt mặt trăng. Địa điểm được lựa chọn cách vị trí các phi hành gia Apollo 12 đặt máy đo địa chấn 140 km. Chúng ta thử đoán xem, lần này mặt trăng đã rung chuyển trong bao lâu? Trận nguyệt chấn này kéo dài trong 3 giờ và 20 phút, sau đó mới dần dần kết thúc. Độ sâu của trận nguyệt chất này đạt 35 đến 40 km. Và nếu mặt trăng đông đặc như trái đất, thì các nhà khoa học ước tính rằng trận nguyệt chứng tương tự như vậy chỉ có thể kéo dài khoảng một phút. Các chuyên gia về địa chấn của Nakha đã vô cùng sửng sốt, không thể đưa ra lời giải thích một cách khoa học về lý do tại sao trận nguyệt chấn lại kéo dài lâu như vậy. Trừ phi nói rằng mặt trăng là rỗng. Thời đó, hai nước Mỹ và Liên Xô, cũ, đều rất quan tâm đến mặt trăng, tàu thám hiểm của hai nước thỉnh thoảng lại bay lên mặt trăng, mang về một số mẫu đá. Nhưng cuộc chạy đua thám hiểm không gian này tiêu tốn rất nhiều tiền của. Sau một thời gian, hai nước cũng đã dừng thám hiểm mặt trăng. Mặc dù sau nhiều lần tàu thám hiểm lên mặt trăng cũng đã mang về rất nhiều mẫu vật, nhưng mặt trăng đối với con người vẫn chỉ là một ẩn đố rất lớn. Bí mật của mặt trăng càng khám phá càng thấy rối. Năm 2020, tàu thám hiểm hàng Nga 4 của Trung Quốc đã được phóng lên mặt sau của mặt trăng nó bắt gặp một số tảng đá kỳ lạ, trông giống như một số cục đá hình nón trơn nhẵn. Nhà nghiên cứu của Naka là Phường, Moriarty cho biết ông rất bối rối về điều này. Ông nói nếu một cột đá hình tròn trơn nhẵn như thế được hình thành tự nhiên, phải trải qua một thời gian rất lâu dài. Còn phải có các tác động lặp đi lặp lại, cùng với áp suất tạo ra bởi tuần hoàn nhiệt và các dạng phong hóa khác trên bề mặt mặt trăng. Tất cả những yếu tố đó kết hợp lại mới có thể có khả năng hình thành một cột đá như vậy. Vậy thì vấn đề là ở đâu? Hay do tuổi của hòn đá này quá thấp, chưa đủ thời gian để có thể phong hóa đến hình dạng như thế? Càng kỳ lạ hơn là ngày 7 tháng 10 năm 2021, trên tạp chí Science có đăng một bài viết với tự đề từ mẫu vật mà tàu vũ trụ hàng nga năm mang về đã được tuổi và thành phần của đá ba gian trên mặt trăng. Tiêu đề này nghe có vẻ rất khó hiểu, Nội dung bài viết không phức tạp. Chính là nói, mẫu đá mà tàu vũ trụ Hằng Nga năm mang về, tuổi địa chất của nó khoảng 20 triệu năm. Nơi lấy mẫu là một nguyệt hải gọi là Oceanus Procellarum. Nguyệt hải này có diện tích hơn 4 triệu km vuông, lớn hơn diện tích của Ấn Độ trên trái đất. Loại đá này có vẻ là đá ba gian sinh ra từ hoạt động núi lửa, Điều đáng chú ý là mẫu đá này so với mẫu đá mà trước đó tàu Apollo mang về thì niên đại nhỏ hơn gần 10 triệu năm. Các khoa học gia cảm thấy rất kỳ lạ, vì chiếu theo dòng thời gian thì nham thạch núi lửa ở mặt trăng có niên đại thấp như vậy là rất vô lý. Tác giả của bài viết cho rằng, theo quan điểm chủ lưu về lịch sử địa chất của mặt trăng sau 20 triệu năm, mặt trăng đã bắt đầu lạnh đi lượng dung nham từ núi lửa phun trào phải giảm đi rất nhiều rồi. Vậy thì khi Nguyệt Hải Oceanus Procella rúng hình thành, nguyên nhân gì khiến núi lửa trên mặt trăng được kích hoạt? Vấn đề này cũng khiến các khoa học gia rất đau đầu. Khả năng thứ nhất là các chất có tính phóng xạ còn lưu lại bên trong mặt trăng như uranium, thorium, potassium. Chúng cung cấp năng lượng cần thiết kích hoạt núi lửa hoạt động, nhưng điều khiến người ta bối rối là mẫu đá mà tàu hàng Nga năm lấy về hoàn toàn không thấy sự tồn tại của những chất phóng xạ đó. Cho nên tác giả cảm thấy khó lý giải. Đây quả thực là một ẩn đố. Cho nên các nhà khoa học vật lý thiên thể chủ lưu hiện nay vẫn chưa đưa ra lời giải thích hợp lý cho vấn đề này. Vậy chúng ta hãy thử thay đổi tư duy, nhìn nhận vấn đề theo một góc độ khác. Mặt trăng là phi thuyền của thời tiền sử Giả thiết rằng mặt trăng là do con người tiền sử tạo ra thì có thể giải thích rất rõ ràng tất cả những vấn đề đó. Về vấn đề niên đại của mẫu đá được lấy về từ mặt trăng, có thể giải thích rằng loại đá đó là do các thiên thạch va chạm với mặt trăng và được bổ sung vào mặt trăng sau này. Ví như nói, mặt trăng nguyên thủy giống như một gầm xe ô tô, vào những thời kỳ bảo dưỡng khác nhau, các bộ phận của nó đã được thay thế, nếu như trên một chiếc xe được sản xuất năm 1998 nhưng lại phát hiện ra một linh kiện được sản xuất vào năm 2008 thì có kỳ lạ không? Tại sao linh kiện này lại là loại mới như vậy? Nếu như chúng ta nhìn nhận rằng chiếc xe đó là tự nhiên hình thành thì không thể giải thích được. Nhưng nếu bạn nhìn nhận rằng nó là do con người chế tạo ra thì sẽ giải thích rất dễ dàng phải không? Đó cũng chính là chỗ nan giải khi các nhà khoa học nghiên cứu về mặt trăng bởi vì các nhà khoa học đều lý giải từ mô hình diễn hóa địa chất. Còn nếu thay đổi cách nghĩ, mặt trăng lại do con người tiền sử tạo ra, thì tất cả những nút thắt đó đều được giải khai. Hiện tượng nguyệt chấn mà chúng ta đề cập ở trước đã cho thấy mặt trăng là rỗng, điều này khiến người ta rất khó lý giải. Một hành tinh đá làm sao có thể tự nhiên hình thành một kết cấu rỗng như thế? Nhưng nếu nhìn nhận vấn đề theo góc độ rằng nó là do con người tiền sử tạo ra, thì liền dễ dàng giải thích chính là nó được thiết kế như thế. Nếu thiết kế đặt ở trong, nó sẽ rất tốn kém nguyên vật liệu, còn thiết kế rỗng sẽ tiết kiệm kinh tế hơn nhiều. Hơn nữa mặt trước của mặt trăng luôn mảnh về trái đất, cho nên khi một mảnh thiên thạch lao tới thì sẽ bị lực hút của trái đất lôi ra, cho nên mặt trước của mặt trăng không dễ bị va chạm từ thiên thạch. Còn mặt sau của mặt trăng thì dễ bị thiên thạch va chạm vào hơn. Thời gian lâu, trong bề mặt giống như những vết rỗ trên bề mặt vậy, cũng bởi vì hàm lượng kim loại trong vỏ đá của mặt trăng cao hơn của trái đất. Hàm lượng titan gấp khoảng 10 lần so với vỏ trái đất, khiến vỏ mặt trăng cứng hơn vỏ trái đất. Mặc dù mặt trăng không có tầng không khí bảo vệ, thường xuyên bị thiên thạch va vào, nhưng nó vẫn không có những cái hố sâu tạo ra bởi sự va chạm với các thiên thể. Cho tới nay, bí mật của mặt trăng vẫn là một ẩn đố chưa có lời giải. Mặt trăng có phải là một vệ tinh tự nhiên hay là người tiền sử tạo ra?